Các bạn thân mến, có ba loại cây này là thần giữ cổng, xua đuổi hết xui xẻo, mang thịnh vượng may mắn đến cho gia đình. Từ xưa đến nay, người ta vẫn trồng một loại, một trong ba loại cây này trước cổng nhà với mong muốn mang đến sự may mắn về tài lộc, sức khỏe và xua tan đi xui xẻo Cây cối luôn mang đến những tác dụng tuyệt vời cho chúng ta. Đó chính là cái máy lọc tự nhiên giúp không khí trong lành và không có không có chỉ vậy, cây còn tạo ra quan cảnh đẹp hơn cho ngôi nhà. Trong phong thủy, cây cối đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Từng loại cây sẽ có những ảnh hưởng đặc biệt đến vận may và tài lộc, nhưng cũng có khi mang lại đến những vận đen đủi, những nguồn năng lượng tiêu cực cho gia đình nhiều gia đình rất thích trồng cây trước cổng nhà, vừa tạo bóng dâm cho khuôn viên ngôi nhà, giúp không khí trong nhà trong lành hơn và tạo cảm giác cảnh quan đẹp mắt. Không chỉ có vậy, nếu trồng đúng loại cây thì nó sẽ làm tấm chắn là thần giữ của, giúp xua đi những xui xẻo, những vận đen đủi với gia đình của bạn. Thêm vào đó, chúng còn có tác dụng mang đến những điều may mắn, giúp gia đình êm ấm, hạnh phúc hơn. Cây thứ nhất chúng tôi muốn nói đến các với các bạn đó là cây cau. Ông bà ta đã truyền dạy rằng chiếc trước cau trước trồng cau sau trồng chuối và khi xưa cau vẫn là có loại cây được trồng nhiều ở trước cửa nhà cây cau có rán thẳng tán lá trên cao không làm mất đi sự thoáng mát của ngôi nhà cây cau lùn thân cao thẳng tán rộng với những chùm quả xung xuê hoa cau được liên tưởng mang lại may mắn cho gia chủ khi đó xung xuê, hoa cau được liên tưởng mang lại may mắn cho gia chủ. Khi đó thì vườn cau nhà bạn sẽ có được dáng vươn cao thẳng đẹp như những cái hàng rào chào danh dự trước ngôi nhà đồng thời với những ngôi nhà trồng cau thì sẽ không bị ngăn cản nắng sớm và gió mát vào nhà tránh rụng lá vì thế trước ngôi nhà hiện nay nên trồng cau lùn hay nói chung là những cây cau cân thân thẳng như là cau hay thiên tế, cọ, dừa. Để vừa có khuôn ngăn cản nắng sớm và gió mát, ít rụng lá vừa được dáng vươn cao thẳng đẹp. Còn đường sau trồng chuối là nên trồng các loại có lá to và dày, mọc nhanh và đan xen nhau như để những cây này chắn gió lạnh và hay ngăn nắng buổi chiều từ phía sau của ngôi nhà. Hiện nay thì dù các căn nhà được thiết kế khác, tuy nhiên những quan niệm này vẫn không thay đổi. Việc trồng cây cao lùn thì các gia đình có thể trồng các cây có giống thân và dáng tương tự để làm đẹp căn nhà vừa mang ý nghĩa phong thủy như trên. Đặc biệt là hiện có một số cây cao lùn đang càng được ưa chuộng, rất phù hợp trồng trước nhà. Cây cao lùn có các đặc điểm như là ngoài thân thẳng, lá tán rộng, ít rụng lá thì cần có những chùm quả sum xê, hoa cao thơm. Điều này được liên tưởng mang lại may mắn và sung túc cho gia đình. 2 cây tre, cây trúc. Cây tre cây trúc là loại cây có dáng thanh mảnh, thân cao và chúng đều có ý nghĩa đặc biệt. Ngày xưa ở thôn quê, nhà nào cũng phải trồng một cây tre trước nhà, vì đó là biểu tượng của sự trường thọ, sự đoàn kết và vững chãi. Dù thời tiết khắc nghiệt như thế nào thì tre vẫn mãi sum xuê, phát triển rất tốt. Sức sống rất mãnh liệt, rất tốt. Sức sống rất mãnh liệt. Cây tre hay cây trúc, bản thân nó đã là một biểu tượng phi thường, bởi một loại thân này tuy thân cứng nhưng vẫn mang cảm giác mềm mại, thân đổ nhưng mà không gãy, ruột tre hay lá cây trúc cũng rỗng như tinh thần tự tại, tâm thư, hào sảng, không mơ màng, công lợi, danh lộc, địa vị và vật chất cũng giống như một người quân tử. Cây tre, cây trúc chết đứng chứ không rũ xuống như các loại cây hoa khác. Chính vì vậy, trong phong thủy khi treo cây chanh, cây tre hay cây trúc trong nhà thì nó có ý nghĩa rất lớn để biểu thị sự mạnh mẽ và trường thọ. Đó chính là biểu tượng của tính kiên cường, vượt qua nghịch cảnh, khả năng chống chọi với sóng gió cuộc đời. Đối với công việc buôn bán kinh doanh thì có sự hiện hữu của cây tre hay cây trúc, nó tạo ra sự quyền năng rất tốt cho chủ về sự may mắn và vững chắc. Việc làm ăn theo đó sẽ lần lượt vượt qua những gian truân và ngày càng phát đạt. Đối với bản thân cây tre hay cây trúc sẽ mang lại sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu và sự thịnh vượng. Mỗi người sẽ có sức khỏe dồi dào, phòng chống bệnh tật, có tinh thần thoải mái để hưởng đến cuộc sống đầy áp niềm vui, có nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong phong thủy, ngoài ý nghĩa trên thì tre còn là vị các cổng tuyệt vời xua đi những chuyện xui xỉu. Với cây trúc, trồng trúc trước cửa nhà bên cạnh giúp gia đình bạn tránh được xui xẻo. Loại cây này còn mang đến may mắn, vượng khí, Do đó, các chuyên gia phong thủy vẫn hay khuyên mọi người nên trồng cây trúc trước cửa nhà để gia đình êm ấm, may mắn cả về tài lộc lẫn sức khỏe. Loại cây thứ ba, cây dừa cảnh. Cây dừa cảnh trong gọi là cây cau vàng, cây cau tre hay cây cau cọ. Cây dừa cảnh thuộc loại thực vật có hoa, thân gỗ dạng bụi. Do cây non đâm chồi từ gốc, cây dừa cảnh giống cây lai dừa giữa dừa và cau thân hơi cong giống cây dừa lá nhỏ xé dài của họ nhà dừa tuy nhiên thì hoa và quả có đặc điểm giống cau cây giống với thân dừa mọc thành cụ kích thước của cây trưởng thành có thể cao đến 1 đến 2 mét nếu trồng ở trong chậu 6 đến 7 mét nếu trồng dưới đất đường kính của thân đến 20 cm cây có lá kép phần ngọn lớp vỏ màu xanh lá hơi trắng, thân cây và gốc cây được chia làm nhiều đốt, ngắn và có màu hơi ngả vàng. Có vị hơi ngọt, chát như là vị trái của bảm chín. Cây dừa cảnh thường được trồng trong chậu làm cây cảnh văn phòng, cây nội thất trong công sở hay đại sảnh, trồng trang trí trong các công viên hay các quán cà phê. Nếu chú ý thì sẽ thấy được lá cây được sử dụng để trang trí cắm hoa nghệ thuật Lá cây có tác dụng chuyển đổi khí CO2 thành khí oxy và loại trừ bụi bẩn trong không khí hiệu quả. Cây dừa cảnh là một trong số ít các loại cây được công nhận là khả năng hấp thụ độc tố, lọc không khí, đặc biệt là chất sidiren và turen. Trong phong thủy, cây dừa cảnh mang đến sự vượng khí cho gia đình, là lá chắn của những điều xui rủi. Không chỉ có vậy, cây dừa còn có thể thu hút may mắn đến những thành viên trong gia đình giúp cho mọi chuyện đều diễn ra êm ả, à, công việc thuận buồm xuôi gió, phát lộc phát tài. Cây thường được sử dụng ở gia đình cũng như là nơi làm việc. Tiếp theo Tiếp theo, nếu bạn tự dưng thấy mình gặp nhiều chuyện xui xẻo về tiền bạc hay gây kiếm chẳng có lúc nào trong tình trạng túng thiếu thì hãy kiểm tra ngay xem có phạm 7 sai lầm phong thủy gây phá tài không các bạn ạ phòng khách quá nhiều cửa. Đây là lỗi phong thủy phá tài rất hay gặp trong thiết kế nhà cửa vì lý do gì mà nhiều người thích phòng khách nhà mình có thật nhiều cửa hay nhiều hành lang. Họ đơn giản nghĩ rằng làm như vậy thì nhìn nhà, cửa bề thế cũng thông thoáng, thậm chí có nghĩ rằng là nhiều cửa của phòng khác thì sẽ đón được nhiều cát khí vào trong nhà. Sai lầm trong phong thủy phòng khách nay chẳng những không khiến gia chủ tài lộc thăng tiến mà ngược lại còn khiến cho tiền tài hao tán. Lý do ư là vì phòng khách trổ quá nhiều cửa hay quá nhiều hành lang, không thông qua đó sẽ khiến cho tải khí khó bể tích tụ, khó kiếm được những gì chưa chắc giữ được tiền trong tay. Thứ hai, mở cửa là nhìn thấy két sắt. Két sắt là ngày nay cũng giống như là kho chứa tiền vàng hay là hộp đựng trang sức ngày xưa Nói chung với những thứ quý giá trong nhà thì đều được cất trong két sắt. Theo lý thuyết thông thường thì phải những thứ quý giá cần phải giấu đi, song cũng có nhiều gia đình không hiểu hay không để ý tới điều kiện này nên đặt két sắt ở một vị trí lộ liễu, dễ thấy, thậm chí mở cửa ra là nhìn thấy rồi. Tiền tài lộ bạch Chính là sai lầm phong thủy ở đây, chủ nhà không giữ được tài lộc thì tất nhiên là tài lộc sẽ hao tán, Hãy đổi ngay vị trí lại két sắt trong nhà của bạn nhé. Thứ ba, cửa chính và cửa hậu thông nhau. Nhiều gia đình có cửa chính trước cửa, lại có cửa chính trước cửa, lại có cửa hậu ra phía sau. Nhằm ra vào thuận tiện hơn, có điều nếu nhìn từ góc độ phong thủy đời sống thì là không được đặt cửa chính và cửa hậu thông nhau, cùng nằm trên một đường thẳng. Bởi điều đó sẽ khiến cho chủ nhà tài lộc tiêu tan, nếu đã lỡ thiết kế nhà sai phong thủy như vậy, gia chủ có thể đặt thêm vật chắn ở giữa như là bình phong, cũng có thể giảm bớt phần nào xui xẻo. Thứ tư, tường nhà, đồ dùng có vết nứt. Nếu bạn phát hiện ra tường nhà mình hay đồ đạc trong nhà như giường, bàn ghế, đồ gia dụng, vân vân xuất hiện các vết nứt thì đó chính là điểm báo chẳng lành về tài lộc. Người chủ gia đình hoặc là quý nhân của gia đình gặp phải vận hạn, chính vì thế tài lộc của gia đình cũng suy giảm. Thứ sáu, đồ dùng bếp làm hỏng. Trong phong thủy, tất cả những đồ dùng làm bếp như đồ nấu ăn, bát đĩa, bếp nấu, giỏ, chậu đều tượng trưng cho tài lộc trong nhà. Chính vì thế thì nếu những đồ này bị hỏng thì cũng chính là tài lộc đang bị tổn hao. Tốt nhất là bạn nên nhanh chóng thay đồ mới, giảm bớt họa lộ, phá tài và hạn chế nguồn tiền trong tiêu tán. Thứ bảy, vứt tiền tiền lẻ lung tung. Tiền lẻ cũng như vấn đề vẫn là tiền, Vứt tiền lẻ lung tung chính là bất kính với thần tài, không trân trọng tiền mà mình đang có, đã mắc tội với thần tài thì sao mà có được lộc tốt. Vậy, nếu là thói quen phá tài đuổi thần tài đi và mãi mà không biết, hãy chú ý ghi